Cứ ra được kim cương cho bọc cho bọc bẹt kìa. Mày muốn chơi? Oh fuck. Mày, mày muốn chơi? À ờ, chúng rủ bồng đồng à chúng rủ đồng bọn đến kìa. Mẹ cũng cũng ngồi đây. Cái kim cương bên à, phải à. Ơi chúng con đuổi tôi. Cùng với đó. Lên giáp, lên giáp, lên giáp. Bao còn lên bên đường ờ, ấy. Ok, ui, ba viên emerald luôn, ba viên emerald luôn. cái gì của bye bye á. Hello bro. Ủa, giết nó đi, cứu hiểm. Biết rồi, rồi. Ờ, ờ, Để chúng một thôi, chúng một thôi này anh em dụ nhé anh em dụ nhé ờ... ấy ốc hại ốc hại ui hay quá ốc vâng, hại Bỏ ra u rất là nhanh rồi. rồi. Ok. Ok Cũng được. Cái nó sóc kìa, nó sóc kìa. Ô mẹ. Ô cực. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Cũng ngầu. Ý không cần. Về cái gì rồi. Nào phải sang. Ấy bên này nhiều block quá nó tấn công tôi uh, trong khi tôi đang đặt là ờ, uh, block nếu tôi bị anti knockback thế là quay lại đánh nó vào red nhá đây đây ừ, chúng đang ở red rồi chúng nó có kiếm ông oh my fucking god ôi bách cả blue blue oh my vào red đây phải buồn đường chỗ tôi ạ đây là bắn này cứ cờ bắn thôi tôi về tôi về đây một kiếp Việt What the Ơ ơ là ăn được hai kill ừ. Biết tôi Chắc đang phá rừng nó Đi đi đi quái sang, quái sang red Ô, anh blue, anh blue, anh blue, blue mobile kìa Đúng không? được không? Một, một... Blue mobile, blue mobile, blue mobile, blue mobile What? What? Ơ, chúng chết Red sang, red sang ông đang lên trên nó xuống rồi đang ở dưới đang ở bay nó ở trong bay Oh, fuck, oh, fuck. Vậy, cũng được cũng được ai run ai don't run what the f run mình ờ. à rồi rồi bên đường lạnh lạnh trong shop game game shop ạ mít sang kìa mình tụi mít sang kìa ừ, chơi chơi chơi chơi chơi tí cả ra lỏ kia ra lỏ kia ra lỏ kia cả ra lỏ nữa đúng thế tao ghét hơn nhiều nhá tao ghét hơn nhiều nhá à, à. kìa vàng kìa ôi em ơi ê ê chờ với qua qua zalo qua zalo đi vậy tôi ờ, cách giờ đây ra đây tôi chỉ cho đây giờ đầu tiên bờ rô phải có một cái kéo có một cái kéo đây không cần giờ nhá đứng đây một góc một góc thừa ba block như này không nhảy lên xong đúng xong đợi đúng cái ờ, giữa này nhảy lên hết xong mình chạy xuống đây ờ, chúng cũng chả biết được cứ cứ làm theo cứ làm theo mẫu à cứ làm theo mẫu thôi cũng ok đấy đi snurt đi snurt ô đi snurt bay rồi ây ô ây ô nơi đâu vậy ây Ủa? đi snurt đánh của yellow chỗ nào ở trên nóc của yellow lâu ta <laughs> ây ây ôi shit ờ. ờ. hello em viết nhau ơi em viết á ôi ôi anh cứ chui anh cứ chui đi đâu nhắn này anh chậm Mạng này nó chậm cũng nhở ừ. không kịp làm gì vai thật rồi bài hết rồi thằng ai thằng bài hết ở đâu ờ <laughs> đứa con trai ok vào vào vào vào vào vào mạnh quá kìa Thôi nó ám từ, từ tốn, tôi cứ suốt ngày phải từ tốn Ôi chết, blue, blue, blue Bắn súng, bắn lớn, bắn súng Bắn súng, bắn súng, bắn lớn Bắn lớn Câu nhá, câu nhá, không khơi Ai đồn sắp bị đố ganh, ai đồn sắp bị đố ganh Vâng Hết rồi, hết Ơ à, Blue vãi cả Blue ạ Blue đừng đấy nhìn tôi đập back ạ Đi snack ơi giả lù xăng giả dạ, lù giả dạ, lù xăng Ôi chứ có bốn đi em luôn Incoming, incoming, incoming Blue sang kìa, blue sang kìa, blue, blue sang Bên, bên, bên, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải Chưa sợ chạy tới nhà Pin green pin toàn bắt con Không Ui sợi chặt Chúng ngô lốc, chúng ngô lốc, chúng ngô lốc Chúng ngô block Để em một cục đi à. Vậy không được À, làm gì làm đi làm gì làm gì làm gì I don't know I don't know ôi thả các bạn kia làm các bạn đi chúng ta lấy các bạn đi chúng ta lấy các bạn đi ui ôi làm các bạn đi ôi chúng chúng chúng chết chúng chết chúng chết chúng chết làm các bạn thế đấy hết rồi đúng mà tự nhiên thả vãi vàng thế thế yellow nhiều nhân lực mà oh oh no đúng mà thằng đi đánh kinh ấy hay hay phá thùng đỏ đúng không ok phá thùng đỏ rồi rồi tnt hoặc là fibo bay tôi biết bay rồi ra tay mà ra tay không liên quân nó còn biết bay nữa chi ok ờ. đi ấy sởi ơi nhìn ngầu lắm ui pha đây nhìn chun nhìn ngầu cực zalo zalo zalo quay đi qua qua zalo luôn đấy từ từ từ từ từ từ ờ, bay bét rồi 왜 땡땡 cứ con muốn run run run run qua cái đường nhà zalo xem tôi bay uh, tiền gì để tí đặt tiếng hàng góc đây đấy no no no no no oh. đừng bên kim cương bên qua vàng á ở sau ừ hay hay hay hay thấy thấy thấy thấy tôi tôi thấy rồi tôi thấy rồi đang dùng súng nhảy cao kìa thằng uh, blue dùng súng nhảy cao kìa được rồi ba hai một chơi thằng zalo này Đừng chú đâu Ôi Chú đâu Quá đấy Ui Oh my god Chơi không ừ. Để chú như này hay sao vậy bay Bay Bay xịt rồi <laughs> Bay này hơi lạ rồi chưa được, chưa được, chưa được, hắn sắp thấp thôi. Ui nó có bao nó có bao nó có bao bao bao bao bao bao Bâu Ông ông có lát được không? Được không? Có lát, có lát, có lát có lát được được. Ờ rồi. Anh đi có bờ. Anh táo, anh táo, anh táo, anh táo kìa, anh táo kìa. Đừng kiếm đá đi. Ông chưa được ấy. Anh đỡ vô luôn, chơi luôn, chơi luôn. Quan chú đâu. Yeah. Ai. Osu. Level 49 rồi. Yes của ông của ông Pixelback mà nó lúc tàng hình nó vẫn hiện cái người á nó hiện cái hình đen trắng ấy tưởng giống là ui à, yellow sang kim cương kìa chúng ờ. nhặng nhặng nhặng nhặng nhặng nhặng ờ. nhặng nhặng quát ở khoác ông ông đê hết xong bay hết rồi ui tự nhiên giật màn hình kìa đây hơi giật màn hình lắm nha ơ ờ. à. trời ơi tôi... Okay. Ê, ra lỗ, ra lỗ đi, hiệp mi, hiệp mi. Kinh vậy sao? Zalo kinh để chào Wow, Zalo. Kìa, kia kia kia kia kia. Ok hay quá, hay quá. Tí chun tí tí chun chết. Hơi cao đặt hơi cao, đặt hơi cao rồi. Vô đánh, vô đặt, vô đặt. Vô đặt đi, tôi. Đập đi, đập đi, đập đi, đập đi. Đập đi. Ui giời. Fuck gì đây? Ôi chúng biết chúng ờ, chú, chú định chú định phai bô nhưng không thành công chú ơi chú ơi chun chun chun chun chun chắc là tao chết rồi thôi em mơ là chun ở đấy sắp đủ rồi thách chúng sàn được nữa trả cho trả trả cho ông đấy <laughs> Ừ, tôi thật là tôi sáu trên nó chúng chúng trên nóc trên nóc trên nóc trên nóc và chúng đang sai mít chúng chúng sai mít kìa sai kim cương để kim cương để lấy kim cương để mua kim cương ta không thể mua kim cương được bởi vì kim cương này rất là hiếm ok hai bô kìa What the fuck? Ra đây, ra đây, ra đây mình đã không phải mình quá đúng rồi đúng là không à. ấy sợ ui ấy chun chun chun đập cho nói chung là chun đập cho chun ông nào đặt đi ông nào đặt đi tôi đặt gà thế chun thôi chun thôi chun thôi ừ ừ chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi đố chơi đố chơi đố chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi mà sợ gì đồng đế đồng đế đồng đế đồng bị sao đồng bị sao đồng bị sao gì ơi ơi đúng mà ui đánh kinh ông zalo zalo zalo Ủa, tờ green nữa, green từ ngoài mid vô kìa, tôi đang tôi nãy tôi xem sơ bách rồi. À, ok không sao không sao ấy ai kêu một cách dễ dàng kia đu mơ mì đu mơ mì đu mơ mì đu mơ mì anh blue blue kìa à blue thấy thấy mấy bờ nu bờ nu nó thôi nó có thôi nó có thôi nó có thôi nó có viên nó có vít đấy đập nó đập biết đấy tôi vừa kia đến nó biết thế green đi sang green đi sang green đi oh ok đi sang green ở lên cả à? tức ấy hay quá cho chú lên nóc luôn cho chú lên nóc luôn <laughs> rất là stupid ờ, chờ đi dưới chờ đi dưới nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh đang qua đang qua tôi đặt lúc phải đi báo tôi hay quá trời ơi Chun Adabet. Thấy hay. Một thằng, một thằng, một thằng, một thằng, một thằng sang yếu, một thằng sang yếu, một thằng sang Bị xong phim rồi, bị xong phim rồi. anh à, cứu cứu cứu cứu cứu cứu, chun ở dưới, chun ở dưới, chun dưới nào. Ờ. Ừ. Ui, nó còn phun máu. Trong nhà. Hello. cơm. Gì ấy, gì ấy, gì ấy, gì ấy. Úi dồi. Ui, bắt là trẻ con gì bắt là trẻ con kìa. Cận cảnh thấy KZ bắt là trẻ con. À, ờ, Green nó chạy từ nóc sang mít kìa đây tôi tôi tôi chúng chúng chạy đâu nào mít nè tôi đang đuổi theo nó nè mị mị mị à thế rồi thế rồi ui ui nó bự nó nó nó nhặng lắm kìa kìa ơi đó lại chơi nữa ai à đây bắt tôi ăn ba tô cơm ui kìa kìa kìa kìa anh nghe đâu rồi. Ok. Sải rồi, chết quá. Ôi, quay quay quay thế rồi, ui rồi. Ỉa luôn nha anh. Bye nhá. Ông sợ, sợ,